cái ờ, rơi ống nước này đây là sơ cua đây là, là lông đen sơ cua này đồ ờ, vặn máy đấy than chổi than cái này là cái lông đen này là mình có thể thay lưỡi ra và lắp cái lông đen này vào được có thể chỉnh được từ ờ, từ năm lưỡi xuống hai lưỡi ba lưỡi bốn lưỡi chẳng hạn đây là cái đồ phụ kiện theo máy này vâng đây là máy đây cái này là có cái hút bụi đây cái này là máy bơm ờ, máy bơm nước <clears throat> máy bơm nước đây trong quá trình mình làm thì ờ, nó đỡ bụi hơn ấy. thì ờ, có cái máy bơm này mình gắn vào cái dây này và mình lắp vào cái máy ở đây đây mình lắp vào cái máy ở đây thì nó sẽ đỡ bụi hơn đấy máy thì đây nó có một cái thước này hai cái để căn chỉnh ờ, chiều dọc và chiều ngang đây thông số của máy đây mã ZR 3928 220V 700 vòng đến một phút à, 7 7.000 vòng đến một phút cái này là máy Trung Quốc thôi nhưng mà máy hàng chất lượng cao hàng nội địa Trung Quốc đây đây là lưỡi của nó lưỡi hợp kim này năm lưỡi cái này năm lưỡi công tắc đây ờ, quý vị và các bạn ờ, có nhu cầu ờ, mua máy máy cắt rãnh tường về để cắt rãnh tường đi dây điện đi ống nước thì ờ, vui lòng ờ, liên hệ ờ, điện máy Cường Linh, địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội. Thì chúng tôi vận chuyển và giao hàng trên toàn quốc nhé. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra hàng trước này, đúng phụ kiện, đúng đồ, đúng máy, đúng má máy này rồi mình gửi tiền. Đấy. Dạ, cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi video bấm đăng ký kênh Điện Máy Cường Linh để theo dõi thêm nhiều sản phẩm của chúng tôi cảm ơn ờ, quý vị và các bạn